msm điện thoại siêu rẻ Hải Phòng, Nguyễn Mãi shop giảm ngay 500.000 khi mua Black Shark 4, tặng miễn phí sạc dự phòng chính hãng 10.000 mAh, full box mới nguyên siêu, bảo hành 18 tháng, hỗ trợ trả góp thủ tục nhanh chóng đơn giản, khu cũ đổi mới lên đời không đủ tiền, duy nhất chỉ có tại MSM 170 Lạch Chay Hải Phòng.